vài câu nói vỡ khiến người thay đổi vỡ khiến bờ môi ấm êm nay chỉ còn trong mơ nhớ uh, vài câu nói kéo đến bầu tối tuôn hết tình yêu lúc xưa bên cạnh nhau mới đi xa để mình biết người thay đổi Có khi bờ môi ấm mềm, Nay chỉ còn trong nỗi nhớ uh, Vài câu nói kéo đến màu tôi, tối Tuôn hết bình yên lúc xưa Bên cạnh nhau mới đi xa để mình ta trong cơn mơ